mẫu tranh đấy mình chuẩn bị đã rất là nhiều tranh rồi đó mình chuẩn bị cho khoảng tầm 10 quả tranh nhưng mà trong tủ nhà mình còn mỗi 7 quả thôi đó bây giờ mình sẽ tiến hành lấy nước để đi ờ, để đun để pha mì nhé các bạn bật nút ở nước thì mình sẽ bắt đầu bóc mì nhé các bạn hết chanh rồi mình định làm 10 quả cơ bạn ơi nhưng mà còn mỗi 7 quả à nên là mình làm 7 quả vậy lên nhá đó. ngon các bạn nhìn rất là thơm luôn bây giờ mình sẽ tiến hành vắt hết số chanh này vào chỗ mì này nhá bạn hết chanh rồi mình định làm 10 quả cơ bạn ơi nhưng mà còn mỗi 7 quả à nên là mình làm 7 quả rồi đó nghe thấy chua chua rồi các bạn ơi không biết nó sẽ như thế nào ô chết rồi sắp hết rồi các bạn ơi còn ba miếng nữa may quá chanh này ít hạt nên là mình chắc mình không cần phải bớt hạt đâu vậy là mình đã vắt xong hết số chanh rồi nha các bạn vậy là mình sẽ tiến hành ạ không biết nó sẽ như thế nào đây chua quá các bạn ơi Hãy ăn rồi đến cái sợi mì nó còn chua nữa bạn rất là chua luôn ừ, đó như kiểu bạn ăn nước chanh vậy đó mình sẽ cố gắng uống nước nhà là trôi rồi nhà ăn dần về sau thì đỡ chua hơn rồi các bạn đỡ chua hơn chó các bạn ơi mình cảm thấy nóng quá rất là nóng nó chua nhưng mà về sau thì cái vị của nó đã bớt bớt dần rồi các bạn còn bị mì tôm thôi khá ngon mà hơi chua của mình đã thành công nhé bạn mình đã ăn xong hết một gói mì tôm này với cả bảy quả chanh này cảm thấy chua quá các bạn ơi cực kỳ chua luôn các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like một đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nhé các bạn Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chúc các bạn vui vẻ.